Nhà đất Ngọc Mai chuyên bán nhà phố khu vực quận Gò Vấp và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh xin kính chào tất cả quý anh chị, quý khách hàng. Và trong video tiếp theo ngày hôm nay, Ngọc Mai đang có mặt tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc vào phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để đưa quý anh chị, quý khách hàng chúng ta đến tham quan một cặp nhà vừa mới hoàn thiện xong, được xây dựng thiết kế rất là đẹp. Căn nhà chúng ta ngày hôm nay có diện tích với chiều ngang 4 m và chiều sâu lên tới 18 m, được xây dựng kết cấu gồm một trệt, một lửng và ba lầu bao gồm công năng sử dụng như là gara xe hơi, có phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng ờ, Đông Nam phù hợp với cô chú anh chị chúng ta theo mệnh thủy là Đông Tứ Trạch. Mặt tiền mặt trước căn nhà mình thì được thiết kế có ban công trổ ra phía ngoài ờ, rất là rộng và phía bên trên thì được trồng rất là nhiều cây xanh, không gian rất là thoáng mát, gần gũi thiên nhiên. Và phía trước mặt tiền của căn nhà chúng ta thì được sơn ờ, màu xám làm à, tông màu chủ đạo nhé nhìn rất là đẹp và rất là sang trọng các nhà chúng ta thì được xây dựng mới hoàn toàn pháp lý giấy tờ sổ hồng riêng đầy đủ chúng ta có thể mua bán và công chứng được ngay trong ngày bên Ngọc Mai có hỗ trợ vay vốn ngân hàng từ 60 đến 80% giá trị căn nhà căn nhà chúng ta thì được nằm trên một con đường à, rất là rộng rộng 10 à, m đường này là đường thông hai bên vỉa hè rất là rộng luôn nhé vị trí của căn nhà mình thì xa gần với chợ Thạch Đà này và gần với ngã tư đường Lê Đức Thọ kết nối với đường Phạm Văn Chiêu. Vị trí này thì à, rất là đẹp, mình di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ mất khoảng 15 phút đồng hồ. Căn nhà thì được nằm trong một khu phố nhà lầu, khu này phân lô theo à, à, bàn cờ vuông vức rất là đẹp luôn. Vị trí này thì mình mua về mình có thể làm văn phòng công ty, văn phòng đại diện hoặc là kinh doanh hàng online hoặc là mình có thể mở dịch vụ y tế hoặc là cơ sở giáo dục tại khu vực này đó vị trí nằm trong một khu phố nhà lầu khu này phân lô theo kiểu bản cờ nhá rất là đẹp và rất là vuông vức luôn cơ sở hạ tầng ở đây thì ờ, ờ, nước sạch rất là đầy đủ luôn và bây giờ mình cùng di chuyển vào phía bên trong mình cùng tham quan chi tiết căn nhà ở phía ngoài căn nhà sẽ có một lớp cửa cổng bằng sắt bốn cánh được làm rất là chắc chắn và kiên cố này và sẽ có cho chúng ta một ờ, khoảng sân đậu xe máy mình có thể để vừa từ 5 đến 6 chiếc xe máy tại khu vực này gia chủ có trang bị cho mình một ờ, tủ kệ đựng giày dép này làm âm tường nhá tạo cho không gian căn nhà chúng ta rất là rộng luôn và tiếp đến sẽ có một lớp cửa nhâm xin pha kính cường lực và không gian phía bên trong sẽ là khu vực gara xe hơi của nhà mình sàn thì được ờ, đổ bê tông rất là dày bên dưới và được ốp gạch bóng kính vân đá khổ 80 uh, ờ, vuông phía bên trên hai bên tường thì cũng được ốp gạch lên tường cao này và được à, kết hợp với đèn chiếu sáng nhìn căn nhà chúng ta rất là đẹp và rất là lung linh ở phía trên sẽ thiết kế hệ thống trần thạch cao và có đèn led đèn chiếu sáng rất là sáng và tiết kiệm điện nhé và khu vực garage hơi của nhà mình này có chiều dài khoảng hơn à, hơn 6 mét này mình có thể để vừa một chiếc xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ và khu vực à, phòng gian phòng khách của chúng ta sẽ được làm cao hơn khu vực garage xe hơi của nhà mình và gia chủ sẽ thiết kế cho chúng ta một phòng vệ sinh đó mình sử dụng ở khu vực ờ, tầng trệt hoặc là mình sử dụng khi khách đến chơi nhà nhé và mình cũng di chuyển lên trên khu vực ờ, phòng khách mình tham quan này có những cái bậc thang ờ, tam cấp phong thủy mình di chuyển lên trên khu vực phòng khách nhé và khu vực ở giữa nhà gia chủ sẽ thiết kế thêm cho chúng ta một không gian giếng trời này ở phía dưới thì được trồng rất là nhiều cây xanh luôn này đó không gian rất là thoáng mát gần gũi thiên nhiên khu vực giếng trời này cũng được uh, thiết kế rất là đẹp và rất là thông thoáng luôn đó được làm rất là rộng khu vực này thì được uh, ốp ốp đá phun trần luôn này đó mình có thể lấy thêm ánh sáng và lấy gió rất là tự nhiên vào trong căn nhà của mình và khu vực phòng phòng khách này khu vực tường này thì được uh, sơn uh, màu trắng là màu chủ đạo này và có kết hợp với tranh ảnh giấy dán tường nhìn rất là đẹp và rất là sinh động luôn và không gian phòng khách này thì được làm trần khá là cao cao hơn 6 mét luôn nhé đó có thiết kế hệ thống trần thạch cao này và có đèn chùm pha lê đèn led âm trần rất là sáng và rất là tiết kiệm điện và căn nhà này thì à, được gia chủ tặng kèm phun hết nội thất bên trong khi chúng ta mua và khu vực phòng khách này gia chủ có trang bị cho mình một bộ bàn ghế sofa này có bàn trà đó rất là đẹp và có tủ kệ tivi và tặng kèm cho chúng ta tivi màn hình lớn căn nhà chúng ta sẽ được à, thiết kế hai giếng trời một giếng trời ở phía cuối nhà và một giếng trời ở giữa nhà nhé đó tạo gió tạo ánh sáng làm lưu thông gió rất là tốt luôn với diện tích ngang 4 và chiều sâu lên tới 18 mét được công nhận hết trong sổ và căn nhà này sẽ được thiết kế với phong cách lửng ngược đây là mẫu nhà mới nhất của năm 2022 đang được xây rất là phổ biến tại khu vực phía Nam đặc biệt là khu vực uh, quận Gò Vấp nhé cô chú anh chị đang xem video và cảm thấy căn nhà này đẹp và có ý định đang muốn xây ờ, tìm hiểu mẫu để xây nhà thì có thể xem kỹ video này hoặc là mình có thể lưu lại video mình có thể uh, xem và áp dụng xây theo thì cũng rất là hợp lý và bây giờ mình cùng tiếp tục di chuyển lên trên khu vực tầng lửng mình tham quan khu vực phòng bếp của nhà mình căn nhà chúng ta sẽ được thiết kế theo phong cách lửng ngược và khu vực phòng bếp sẽ được thiết kế ở trên tầng lửng và phòng khách sẽ được uh, thiết kế ở dưới phòng tầng trệt nhé Khu vực không gian phòng bếp này được thiết kế khá là thông thoáng này. Khu vực tường thì được ốp gạch à, lên tường cao phun trần. Có đầy đủ nội thất hết rồi. Có một bộ bàn ăn này rất là to luôn. Gồm có 8 ghế bọc da nhé. Và tặng kèm cho chúng ta một à, tủ lạnh hai cánh này rất là to. Và có hệ thống tủ kệ bếp trên dưới thì được sử dụng là gỗ an cường. À, chống cong vênh, mối mọt, có đi âm sẵn chúng ta hệ thống vòi nước, chậu rửa này những cái kệ và bếp âm máy hút mùi máy hút khói rất là đầy đủ luôn rồi nhé đó và khu vực này sẽ có cửa mở ra mặt tiền phía ngoài cửa sổ nhé cửa lùa nhé đó khu vực à, phòng bếp của chúng ta mà có cửa như này khi à, chúng ta nấu ăn mình mở ra thì rất là thoáng mát không bị bí mùi vào trong căn phòng bếp của chúng ta nhé và hiện tại căn nhà này đang được chủ nhà giao bán với giá chỉ 10 tỷ 700 triệu đồng thôi Giá này thì mình vẫn còn được thương lượng mạnh cho cô chú anh chị chúng ta thiện chí mua nhanh. Cô chú anh chị đang xem video và quan tâm đến căn nhà này, hãy gọi cho Ngọc Mai theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. À, với vị trí rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. À, vị trí này thì à, nằm trên một con đường thông rộng 10 m, hai bên đều có vỉa hè rất là rộng. Xe hơi, xe tải có thể di chuyển và đậu trong nhà rất là thoải mái, và hướng chính của nhà mình là hướng đông nam nhé phù hợp với cô chú anh chị chúng ta theo mệnh thủy là đông tứ trạch và bây giờ mình cùng tiếp tục tham quan tất cả các phòng ngủ cho mình đây là phòng ngủ số 1 phòng ngủ với đằng trước sàn thì được sử dụng là sàn gạch giá gỗ đi cũng được phun tất cả nội hết thất hết rồi có một tủ quần áo làm âm tường rất là to có tủ kệ tivi giường và nệm 2 mét này nó đủ cho hai người nằm rất là thoải mái luôn nhá và có cho chúng ta bàn phấn này đó để cho chị em chúng ta có thể thoải mái à, trang điểm nó và khu vực này sẽ có cửa mở ra ban công phía ngoài đã được gia chủ gắn sẵn chúng ta hai lớp rèm nhé đây là khu vực ban công này Đó, được à, đúc rộng khoảng một mét hai có làm lan can khá là cao tay vịn thì được sử dụng là inox và kết hợp với uh, kính cường lực này đó trồng rất là nhiều cây xanh luôn căn nhà thì được nằm trong một khu phố nhà lầu khu này phân lô bàn cờ nhá đây là rất là đẹp con đường à, vuông vức luôn với giá chỉ 10 tỷ 700 triệu đồng thôi giá này thì rất là hợp lý cho quý anh chị chúng ta có thể mua về làm văn phòng công ty văn phòng đại diện hoặc là kinh doanh hàng online hoặc là mình có thể à, mở cơ sở giáo dục hoặc là dịch vụ y tế tại khu vực này nhé đó, mỗi phòng ngủ thì đều có một phòng vệ sinh riêng và căn nhà chúng ta sẽ được thiết kế với phong cách lệch tầng đó và thiết kế với kiến trúc lửng ngược nhìn rất là đẹp và rất là sang trọng nhé và đây là phòng ngủ số 2 này phòng ngủ phía đằng sau sẽ có cửa mở ra khu vực à, giếng trời Đó, rất là thông thoáng luôn căn nhà chúng ta sẽ bao gồm có hai giếng trời nên là làm lưu thông gió rất là tốt luôn gió với ánh sáng rất là nhiều nhé phun tất cả nội thất hết rồi khi quý anh chị chúng ta mua căn nhà này về thì mình chỉ việc xách, xách vali và là ở thôi Nhà có 4 phòng ngủ và mỗi phòng ngủ thì đều có cho chúng ta một phòng vệ sinh khép kín bên trong. Khu vực phòng vệ sinh này thì được ốp gạch phun trần này, có đầy đủ thiết bị hết cho chúng ta rồi. Nó được thiết kế rất là sạch luôn nhé Tiện cho chị em chúng ta có thể vệ sinh lau chùi rất là dễ dàng. Và bây giờ em mời Quyết Hà chúng ta cùng theo chân em mình cùng di chuyển lên trên khu vực ở ờ, lầu 2. Mình tham quan khu vực ờ, phòng ngủ số 3 và số 4 nhé. Căn nhà chúng ta sẽ bao gồm có 4 phòng ngủ và mỗi phòng ngủ thì ờ, được ờ, thiết kế tương đương giống nhau. Nên à, em chỉ quay sơ sơ cho quý anh chị chúng ta cùng ờ, tham khảo nhé. Quý anh chị thấy căn nhà này à, đẹp này với vị trí, diện tích, công năng sử dụng và giá tiền phù hợp với gia đình của mình. Hãy gọi ngay cho Ngọc Mai theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nhé. Để Ngọc Mai có thể dẫn chúng ta đi tham quan trực tiếp này và mình cùng tham khảo thêm nhiều mẫu nhà đẹp hơn và nếu mình cảm thấy ưng ý căn nhà này thì mình có thể gặp chủ để thương lượng giá và Ngọc Mai có thể hỗ trợ thêm cho chúng ta làm giá cực tốt để mình có thể sở hữu ngay căn nhà này Đó, được thiết kế rất là đẹp và rất là thông thoáng luôn nhà có hai giếng trời luôn nhé nên là làm thơ lưu thông gió rất là tốt mỗi phòng ngủ cũng được ờ, thiết kế khá là thông thoáng đó, cũng được làm tương đương giống nhau thôi nên em quay sơ sơ quay nhanh cho, cho quý anh chị chúng ta cùng xem nhé với giá chỉ 10 tỷ 700 triệu đồng giá này thì mình vẫn còn được thương lượng mạnh nhé và để tiện theo dõi những video lần sau thì ờ, cô chú anh chị hãy đăng ký kênh và mở chuông để chúng ta có thể cập nhật những video mà em đăng lên trong ngày. Nếu quý vị ờ, chúng ta đang có miếng đất ngang 4 và chiều sâu lên tới 18m và đang tìm tìm hiểu ờ, xây nhà và chưa biết xây mẫu nhà như thế nào thì mình có thể à, xem kỹ video này và mình có thể lưu lại và mình có thể áp dụng xây theo nhé đó sẽ có một khoảng không gian sân thượng phía đằng trước này có sẵn cho ông ta vòi nước và có được xây tường rào và làm làm lan can khá là cao luôn và khu vực này à, được trồng rất là nhiều cây xanh luôn này không khí rất là thoáng mát Đó, không gian thoáng mát gần gũi thiên nhiên nhé vị trí thì rất đẹp với con đường thông mình có thể à, mua về kinh doanh thì cũng rất là tuyệt vời luôn nhé nó rất là thoáng này nhà có hai giếng trời cực kỳ thông thoáng luôn và ở phía đằng sau gia chủ sẽ thiết kế chúng ta uh, khu vực uh, phòng giặt và sân phơi này và sẽ thiết kế chúng ta một phòng tắm master đó có đầy đủ nội thất hết rồi tủ quần áo này có cho chúng ta bồn tắm năm và có khu vực sông hơi đá nóng này và có vách ngăn kính cho chúng ta đi uh, vệ sinh nhé mình uh, sẽ gắn một chiếc máy giặt vào góc bên này đó và mình có thể phơi đồ tại khu vực này đó nhà đầy đủ công năng sử dụng luôn đó được xây dựng thiết kế rất là chín chu nhé với giá chỉ 10 tỷ 700 triệu đồng thôi giá này thì mình vẫn còn thương lượng trực tiếp anh chị ở nhà cô chú anh chị đang xem video và cảm thấy căn nhà này đẹp thì có thể chia sẻ lên trang cá nhân cho bạn bè và người thân mình cùng xem nhé và bây giờ video của Ngọc Mai đến đây là kết thúc rồi Ngọc Mai xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị chúng ta ở những video tiếp theo